và mình muốn nhấn mạnh một điều ờ, nữa với anh em là những anh em nào mà tìm đến mình qua Zalo hoặc là Telegram để tư vấn về ờ, các cái mã kèo này rồi về cách tạo trang cũng như là muốn vào nhóm để chơi để đầu tư ờ, bóng đá một cách hiệu quả nhất cùng với nhóm mình thì mình chỉ muốn nói là tất cả đều là miễn phí nha anh em chứ không phải như nhiều người nhiều cái trang khác cứ vào nhóm là phải thu lọc thu phí từ anh em à, và anh em cũng nhớ thêm một việc nữa là hãy bỏ ngay cái suy nghĩ mà mua kèo mua tiếp cái kiểu đi nha bóng đá thì không có mua kèo bán kèo gì ở đây hết à, không có ai mà dám đảm bảo cho anh em là cái mã kèo đó sẽ chắc chắn là sẽ ăn 100% nếu như mà nó chắc chắn thì nó tự đầu tư vào rồi đâu cần phải bán cho anh em làm gì đâu đấy cho nên anh em hãy ờ, thức tỉnh đi và đừng có tiếp tục đi theo cái con đường mà mua kèo mua tiếp nữa cái này gọi là mất tiền ngu đó anh em Ok, thì anh em cần hỗ trợ về à, cái vấn đề gì liên quan đến bóng đá thì cứ liên hệ à, qua số Zalo hoặc là Telegram của mình hay là vào nhóm à, VIP của mình để đầu tư một cách hoàn toàn miễn phí và hiệu quả nhất để anh em có thể thu là được lợi nhuận từ cái bộ môn banh bóng cũng như là từ chính cái đam mê của anh em. Thì quay lại với video này, mình sẽ tiếp tục nhận định cho anh em một trận đấu tại nữa tại Serie A giữa Juventus và Torino. Thì mới đây mình cũng đã vừa lên xong cho anh em video soi kèo trận đấu giữa Kemoneze và à, AS Roma anh em có thể vào để tham khảo à, cái mã kèo của trận đấu này à, ok thì cặp đấu giữa Juventus và Torino <clears throat> được diễn ra vào lúc 2 à, giờ 45 khuya nay cũng như rạng sáng ngày mai à, thì chủ nhà Juventus đang có phong độ rất tốt ở những vòng đấu vừa qua cụ thể anh em có thể thấy là Juventus đã thắng đến 5 hòa 1 ở 6 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường còn riêng tại uh, Serie A thì Juve cũng đã có được 3 trận thắng liên tiếp đấy và hiện tại thì uh, Juve không chỉ uh, công hay mà hàng thủ cũng chơi cực kỳ tốt nha anh em ở 5 trên 5 trận thắng uh, gần đây của Juventus thì đội bóng này đều giữ sạch lưới trước mọi đối thủ này đấy một thông số phải nói là rất là tốt dành cho đội chủ nhà Juve à, và Juventus cũng đang cho thấy là họ đã vượt qua được cái cú sốc mà bị trừ 15 điểm vì uh, đã vi phạm cái nguyên tắc tài chính đấy thì mới đây ờ, ở trận lượt về tại giải đấu cúp C2 thì Juve cũng đã hủy diệt Nantes với tỷ số là 3-0 ngay trên sân khách. Với những cái thành tích trên cũng đã giúp cho Juventus vươn lên được vị trí thứ 8 trên ờ, bảng xếp hạng Serie A này. Và anh em có thể thấy là hiện tại ờ, bảng xếp hạng Serie A chỉ mới trôi qua hơn một nửa chặng đường mà thôi. Phía trước còn đến 14 15 vòng đấu nữa, cho nên Juventus vẫn hoàn toàn còn cái hy vọng mà cán đích trong top 6 thậm chí là top 4 luôn nha anh em vì hiện tại ấy Juventus ờ, chỉ kém top 6 là Atalanta với 10 điểm cách biệt mà thôi nhưng hiện tại Juventus vẫn đang thi đấu ít hơn ờ, Atalanta một trận nha anh em và nếu như mà Juve vẫn luôn giữ vững được cái ờ, phong độ này thì chắc chắn là một vé dự cúp châu Âu sẽ không quá xa dành cho thầy trò huấn luyện viên Oneri đấy và hôm nay Juventus sẽ tiếp đón Torino ngay trên sân nhà thì về Torino <clears throat> họ cũng uh, vừa để cho đội cuối bản là Cremonese cầm hòa với tỷ số là 2-2 thì trước đó thì Torino cũng đã bị uh, ờ, AC Milan đánh bại với tỷ số 1-0 và nếu như tính riêng ở Serie A ở trong 8 ờ, vòng đấu gần nhất thì anh em có thể thấy Torino cũng chỉ có được uh, 2 chiến thắng uh, cùng với đó là 4 trận hòa và hai thất bại ấy một kết quả cũng tạm ổn đối với đội khách nha anh em và hiện tại thì Torino đang có được 31 ờ, điểm sau 23 vòng đấu và đang xếp ờ, thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A. Hiện tại thì Torino chỉ kém ờ, Juventus với một điểm cách biệt mà thôi. Nhưng mà nếu xét về cái phong độ ấy à, cũng như là lực lượng này rồi lịch sử đối đầu thì à, thì thì Juventus hoàn toàn trên cơ so với Torino nha. Điển hình như là ở chặng lượt đi Serie A mùa này thì uh, Juventus cũng đã đánh bại được uh, Torino với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách đấy và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo mình sẽ ờ, nói sơ qua về cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội trong trận đấu này thì ờ, chủ nhà Juventus ra sân với sơ đồ là 3511 với ờ, tiền đạo cấm cao nhất là Velahovic. Đấy, thì phía sau hậu công là cầu thủ cũng đang có phong độ rất là cao uh, Di Maria và trong trận đấu này huấn luyện viên uh, Oneri sẽ không có được sự phục vụ của uh, Locatelli này gọi là Fabio Mietti cũng như là Milit nhưng mà có tin vui dành cho đội khách là Bobokba cùng với uh, Chiesa đã bình phục chấn thương và có thể uh, ra sân trong trận đấu này còn uh, đội khách Torino ra sân với sơ đồ là 3-4-2-1 và ở trận đấu này đội khách vắng đến uh, à, 7 cầu thủ do chưa bình phục chấn thương thì anh em anh em có thể thấy là đây là một cái tổn thất uh, khá nặng này dành cho Torino à, còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong trận đấu này thì uh, Juventus sẽ chấp uh, Torino với mức chấp là 0.75 cùng với đó thì anh em có thể thấy là còn có mã kèo uh, chấp nửa trái này rồi chấp một hòa nữa uh, và cái tỷ lệ tài xỉu cả trận là hai hòa cho đến 2.5 cả trận thì anh em thấy là khi mà mình tự cầm uh, cái trang để chơi thì sẽ có rất là nhiều cái mã kèo để cho anh em lựa chọn đúng không vậy cho nên anh em không cần phải uh, báo ngoài hay chơi qua thầu qua cò làm gì cả vừa mất like này mất phí trung gian mà anh em còn bị uh, bên thầu bên cò ép kèo nữa đấy trên trang thì anh em có thể tự vào được nhiều cái mã kèo cũng như là kèo gốc kèo thẻ nè rồi kèo ờ, tỷ số nói chung là đủ hết mọi loại kèo cho anh em chơi đấy cho nên ờ, những anh em nào mà muốn biết thêm về cái cách tạo trang cũng như là à, cùng vào nhóm mình để chơi để đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất hoặc à, anh em cần hỗ trợ gì về bóng đá thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram ờ, kèo bóng cao tiếng thì ok từ việc uh, hướng dẫn cho anh em tạo trang cho đến việc uh, vào nhóm và hỗ trợ thì tất cả đều là miễn phí nha anh em chứ không phải như là nhiều cái kênh khác cứ vào nhóm là phải uh, đóng lọc đóng phí đủ thứ hết đấy mình chỉ muốn uh, chia sẻ với anh em vậy thôi còn về uh, các cái tỷ lệ kèo ở trận đấu này thì mình sẽ chốt cho anh em ba uh, mã kèo để cho anh em tham khảo thì ba mã kèo là Juve nè chấp uh, 0.75 cả chặn cùng với mã xỉu thẻ phạt 5.5 ờ, cả chặn à, ờ, và trận đấu này mình dự đoán là sẽ về với tỷ số là 2-0 dành cho Juventus đấy ok và anh em nhớ việc nữa là đây chỉ là những cái ý kiến cá nhân của mình để anh em tham khảo mà thôi à, vì hiện tại ấy mình nhận định trận đấu này rất là sớm cho anh em và chưa có được thông tin cũng như là cái tình hình lực lượng của cả hai đội ra sao hết cho nên anh, anh em mà thấy mình nhận định đúng hợp mã thì anh em cứ vào còn về cái mã kèo ờ, kèo thơm này kèo chuẩn này thì trước giờ bóng lăn khi mà đã có thông tin ờ, chính thức về hai đội thì mình ờ, sẽ đẩy cái mã kèo lên nhóm cho anh em đầu tư ok thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em nhớ ấn like cũng nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và đừng quên đặt chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi có video mới từ kênh cao tiến soi kèo